à, một à, một sớm đang yêu âm nhạc từ từ đi không có ờ, gấp để hồi nó lắc cái clip á cứ đợi đi trời bà đang nằm nè bà tư ơi ai con ghé thăm bà ông phước thì con gửi cái cái mic để đây uh, cho nghe âm thanh ai đây thằng em của con đi cùng với con dạ dạ lê dung à dạ mấy gài khỏe không hả khỏe không bà thì bị lãng dạ, tay á cô chú anh chị khỏe, khỏe. bởi vì nói chuyện cũng hơi dạ, ờ, khó khăn tí xíu đây, À, gặp cái nữa ông ông thanh bên kia nữa rồi phước không dạ, biết cô chú anh chị có nghe rõ không dạ được rồi ba con ngồi đây được rồi ừ. ăn uống gì chưa à. ăn uống gì chưa chưa chiều kìa rồi nó, nó mới lại nó nó nó ai cơm cho ăn à, ai nấu cơm cho bạn à, em là à ông năm á hả à. ông năm dạo này chắc khỏe ông sáu ông năm về dạo này chắc khỏe không à. ông ông ông còn khỏe không à rồi ra ra mà ly bữa hổm mà hổm hổm hổm người dẫn đồ ly về dưới rồi rồi có, có, có bà già đó lên bà già rồi bé có lên bà nói gì phước cô không biết luôn thôi kệ đi tại vì bà năm nay cũng trăm mấy tuổi rồi cô chú anh chị ở một mình như vậy nè <laughs> thì cơm nước của bà ở đây á, thì ờ, sẽ có ông năm ông ông sáu chứ ông sáu ông sáu tức là em của bà mà bà năm nay 101 thì thứ tư à. ông thứ sáu thì chắc cũng là, là cũng có khoảng cả trăm rồi chứ ít nhưng mà nấu cơm cho chị mình ăn hàng ngày đỡ ờ, ba ba nghèo đỡ ờ, là nghèo ngồi ngồi đỡ nghèo thấy vô nằm thấy thương quá ha đợt này con ghé là có, có... gia tài có cái, cái ghế mượn ta có cái ghế mà ta ta mượn này nó quan cấp à. mà cấp nó bắt bữa nay á có à, cô à, Tuyết Đòn với lại chú Dương Văn Định ở bên à, nước ngoài á ở bên Mỹ á gửi cho bà 50 đô con đổi ra luôn là một triệu 150 ngàn thì uh, theo như Phước hồi xưa giờ á là cô chú anh chị đã từng ở nước ngoài gửi tiền cho Phước thì Phước cũng nói luôn là Phước uh, vẫn tính chung cái mệnh giá là 23 thì dù cho nó lên hay nó xuống gì thì cũng vậy tại vì có lúc á, thì nó sẽ là 22 mấy tại vì nhiều cô chú chuyển qua ngân hàng thì ngân hàng chịu phí còn 22 mấy còn nhiều lúc thì nó là 23 08 23 10 nhưng mà Phước tính bình quân hết 23 thì à, Phước nghĩ là có mấy ngàn thì Phước cho cô chú anh chị nó cũng ủa anh cho ông bà cũng cũng lợi cũng hơn à nhưng mà Phước tính trên bình quân như vậy thì Phước cũng đã báo với cô với các quý mạnh thường quân à, các cô chú à, anh chị ở bên nước ngoài rồi bởi vậy ơi à, dạ cũng đem gạo và đôi đó lên cho dạ cho rồi tôi là ngủ cái rồi, rồi sao bây giờ à? có người ta đem lên ờ, ờ, tôi ngủ người ta bỏ đó là đi về à. à ta đem lại ta cho xong ta bỏ à, ta đi à. về à, rồi sau rồi lại đem cho ông cho con bò bao ông đó ông ông cũng về đem lên à. đem hình lên cho rồi có đem tao không á <laughs> vậy hả chắc ảnh chưa đem á à, bởi vì phước nói như vậy về mệnh giá đô để cho nhiều bạn á à, không biết cứ nói à, à, sao mà có 23 thì phước nói cho các bạn biết như vậy thì các cô chú anh chị của anh thường quân phước cũng đã báo và họ không có ý kiến thì thôi thì thôi mình xem kênh từ thiện thiện nguyện thì mình đừng có so đo hay là tính hay là soi những cái nhỏ nhặt như là một hai ngàn năm mười ngàn thì phước cho mệnh giá cao nhất luôn nó đổi ra luôn á là hai mươi ba năm mươi luôn á là lượt năm mươi ngàn đó trong trong một trăm đô thì à, năm mươi đô này thì hai mươi lăm ngàn hai mươi lăm ngàn thì nó cũng như, như nhiều phước với hoàn cảnh khác phước cũng cho lại vài trăm ngàn cũng bình thường à nói chung là bù qua sớt lại thì bởi vì nhiều bạn thôi đi Nãy mình coi kênh thừa thiện nguyện thì dù sao mình cũng phải hiểu tí xíu sao bà ở, à, ở à, đâu không biết ở, ở, ở đây cho à. bé đem về hoài à. dạ. giờ hoài lần nó nấu cơm đem vô cho tôi ăn dạ đây con gửi tiền cho bà nha à, quên đây một triệu một trăm năm mươi ngàn con đổi ra luôn rồi lấy tiền lẻ cho bà nè chiều á ông năm à. qua đưa tiền cho ông năm để nấu ờ, ông sáu chứ lộn lộn hoài 200 400 500 đang đổi tiền lẻ cái nè một triệu một triệu mốt năm chục đó à. giữ tiền kỹ nha à, phước không ờ. có nói địa chỉ của bà ờ, ở, đâu cho cô để nhiều khi tránh trường hợp bà ở một mình gì nè rồi ờ, nhiều người cũng ghé lại nãy cho nữa hai trăm với một bầu gạo. dạ nhiều người à. mấy, mấy bọn ác đó, nó hay ghé lại lắm nó hay ghé lại để nó hỏi địa chỉ rồi nó biết mấy bà cụ gì có tiền nên riêng về một số hoàn cảnh thì phước thăm bà cụ hàng tháng thì phước cũng không có cần phải ghé thăm đâu ở đây cũng có nhiều nhóm cho bà à? gạo này nọ với lại phước cũng ờ, ghé hàng thăm bà hoài và dạ, chụp hình thôi vậy con xin phép con đi nha âm thanh bên kia nó ca nhạc ồn quá con xin phép con tắt máy sợ cô chú anh chị không có à. nghe mình bển ca yêu âm nhạc quá trời 11 2 giờ rồi trưa mà nói chung là nếu mà ở ngoài thành phố hãy là gần nhà con là quan kêu tắt rồi đó để con nghỉ ngơi <laughs> rồi nữa rồi bé bye cô chú anh chị và các bạn nha làm ca thì chiều năm sáu giờ gì ca trời ơi ca ngay giờ nghỉ ngơi